Vâng, xin chào tất cả anh em nhé ờ, tiếp tục với cái video ngày hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu bộ hột tài xỉu không tang mới nhất của bên cơ sở tôi mà tôi à, mới à, cho ra mắt anh em Đấy, mới cho ra mắt anh em thì à, anh em nào mà làm tay cái anh em vẫn chưa có cái bộ hột tài xỉu Đấy, thì anh em liên hệ với tôi Đấy, anh em liên hệ với tôi qua số điện thoại này 097241 từ quý 4 Đấy, thì anh em lên ờ, cơ sở tôi bên xe miền Tây anh em đi ờ, chơi tài xỉu bây giờ anh em cũng đã biết rồi anh em đi lắc cái anh em cũng đã biết tay con bây giờ người ta đánh rất hay thì anh em ờ, phải sở hữu cho mình một cái bộ hột thực sự phải hiệu quả hiệu quả và chống thời thợ nghe hột và tôi làm ra cái bộ hột tài xỉu này để cho anh em làm tay cái anh em có thể là sở hữu nó anh em đi lắp thì anh em có thể chống được thầy thợ nghe hột Đấy, và có cái tỷ lệ mà nó đi theo ý muốn của anh em đấy thì anh em nào làm tay cái thì anh em nên sở hữu cho mình một cái bộ tài xỉu mà nó thật là hiệu quả chứ anh em đi lắp những cái bộ hột chợ hay là những cái bộ hột mà chưa được qua làm sẽ rất là khó và có cái tỷ lệ rất là ít khi mà anh em đi lắp nhé đấy chính vì đó mà ngày hôm nay tôi chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi bộ hồ tài xỉu không tang mới nhất 2021 này Đấy, dành cho anh em đi lắc cái nhé Đấy, thì đây chính là hai cái bộ hột tài xỉu hột tài xỉu cây 13 ly đó thì uh, cái bộ hột tài xỉu cây này nó khác với cái bộ hột tài xỉu thường ở cái điểm nào Đấy. ở cái điểm nào thì cái bộ cây này anh em nhìn xem rất là đẹp đúng không rất là đẹp Đấy, rất là đẹp cực kỳ đẹp luôn nhá đó thì uh, cái bộ hột này cái cách đi của nó và khi mà anh em sử dụng nó anh em lắc thì anh em mới biết được là cái bộ hột này nó đi như thế nào đấy thì uh, một lúc nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này nó đi như thế nào đấy, và cái và khi anh em mua cái bộ hột tài xỉu này ở bên tôi thì à, tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu cây này Đấy, làm sao mà anh em đi đến sân chơi anh em lắc nó đoạt hiệu quả ấy thì tất nhiên là anh em đi chơi rồi anh em biết Đấy, không phải là đi sân chơi anh em lắc nguyên một kiểu Đấy, anh em về anh em có thể là sáng tạo sáng chế ra nhiều những cái cách lắc riêng của mình Đấy, để đến sân chơi làm gì để sân chơi anh em có thể lắc đa dạng thì người ta sẽ không bắt được tay của anh em nhé đấy đi lắc tài xỉu thì ờ, những anh em mà thầy thợ thì phải ờ, có nhiều kiểu lắc để cho anh em đi lắc nó đỡ bị lộ tay đấy thì ờ, cái bộ hột này riêng về nói về cái tang tích thì đảm bảo với anh em luôn là một nghìn phần nghìn đấy một nghìn phần nghìn là không tang nhé bao cho anh em cả trẻ hột luôn đấy thì uh, video đó, ờ, thời gian cũng có hạn đấy thì à, tôi cũng nói nhiều về cái bộ hột tài xỉu này rồi nên là xin phép anh em là không thử cái tăng tích của cái bộ hai bộ hột tài xỉu này đấy thì hai thì cái bộ hột tài xỉu cây này anh em là dùng qua rồi anh em biết đấy nó rất là hay rất là hay hay ở cái điểm nào hay là cái điểm là à, cái bộ hột này nó đi cực kỳ cực kỳ đều nhé cực kỳ đều đó và thứ hai nữa là anh em có thể là lên tài xuống xỉu giữ tài giữ xỉu theo ý muốn đấy với tỷ lệ 7 đến 80 phần trăm cho anh em đấy. đây là cái bộ hồ tài xỉu cây mà anh em nên sử dụng nó và nên sở hữu cái bộ hồ tài xỉu cây này để anh em đi lắc cái thì nó sẽ hiệu quả cho anh em tại vì tay con bây giờ đánh rất là hay nhá đấy, hay thì anh em phải tìm cho mình một cái bộ hồ tài xỉu cũng phải là hay rồi Đấy, thì mới chống lại được những anh em tay con chứ không là anh em đánh những cái hột thường là anh em thua đấy đấy là cái đấy là cái chia sẻ nhỏ để cho anh em làm cái thôi nhé anh em đừng có anh em đừng có thấy là à, anh em đừng có nghĩ là khi mà anh em lắc được rồi anh em lắc cái hột gì anh em cũng lắc được không phải nhá khi mà anh em đã lắc được rồi anh em cần phải sở hữu cho mình những cái bộ tài xỉu cực kỳ hay để anh em đi lắc Đấy. chứ anh em lắc hay anh em dùng những cái bộ hỗ trợ thì anh em đánh cũng bị thua đấy thề với anh em luôn nhá đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu cây này xem nó đi như thế nào nhé đấy thì trước khi vào thì ờ, nói chung là tôi đi lắc thì tôi hay vào tôi lúc đầu tôi vào tôi hay bồng bềnh lắm đấy, tài xuống xỉu tài xuống xỉu thôi nhá đó đấy, theo dõi quan sát đấy và xem làng cái gì rồi à, đến một lúc nào đó thì à, cần giữ tài thì giữ tài cần giữ xỉu thì giữ xỉu đấy thì bây giờ hai ba năm tôi sẽ giữ xỉu cho anh em một một à một hai hai một một sáu một hai sáu hai ba năm tiếp tục hai ba năm đấy, cái chén này nó lên tài đó thì đấy là cái ờ, bộ hột tài xỉu ờ, cây này đấy, anh em ờ, mà sở hữu thì anh em có thì anh em sẽ được chia sẻ cái cách lắc và tôi sẽ nói cho anh em cái cách lắc mà đơn giản nhất của cái bộ tài xỉu cây này để cho anh em có thể giữ tài giữ xỉu đây là cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi và chính tay tôi làm đấy chính tay tôi làm